cánh thì cực luôn mẹ này trước xé đánh lên mặt bằng bên kia tí em quay cho xem mẹ con bình thì ché ghê không なんも立派や。 5 4 3 2 easy nhà mày Ý, cảnh cái nó hơi xa muốn đá lắm rồi nhưng mà cái thế nó không đẹp thì nó đẹp thì nó sút ngay rồi mãi đấy miếng vãi lồn chưa Thằng ơi, mày. Trời dạ ơi Even if I